nghệ thuật múa của người Khmer hội tụ đủ cả tài năng, tri thức, sáng tạo, những bản sắc, những giá trị văn hóa, xã hội và giá trị thẩm mỹ của cộng đồng. Hiện nay, người Khmer duy trì ba hình thái chính, đó là múa dân gian, múa tín ngưỡng và múa sân khấu. Sau đây, xin mời các quý vị đại biểu và các thầy cô giáo tiếp tục đón xem dân tộc Khmer. Sinh viên Trần Hoàng Vân Thi. Thank you. bài thi dân tộc Khmer múa dân gian, sinh viên Phạm Thị Kiều Mỹ thực hiện tập thể diễn viên nhà hát ca mối nhạc Việt Nam đã kết thúc chương trình thi tốt nghiệp của lớp huấn luyện múa và lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng khóa 38, bộ môn phương pháp huấn luyện múa dân gian dân tộc. Xin được trân trọng cảm ơn tập thể diễn viên nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, tốp nhạc dân tộc Học viện múa Việt Nam, lớp K41 BC Học viện múa Việt Nam các bạn sinh viên lớp biên đạo và huấn luyện múa khóa 41, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giúp đỡ lớp hoàn thành chương trình thi tốt nghiệp này. Xin mời các bạn lớp huấn luyện múa và lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng đứng lên phía trước. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các bạn sinh viên Xin trân trọng kính mời giảng viên chủ nhiệm, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Phạm Anh Phương.